vậy chúng ta ứng dụng vào marketing và bán hàng như thế nào đây các anh chị đây cảm ơn anh Jack Phan cảm ơn Kiên dạ yeah. nếu như chúng ta ứng dụng vào trong bán hàng á thì nhóm tính cách đi này là những người nhanh gọn lẹ quyết đoán khi chúng ta bán với hàng đi này chúng ta chỉ cần nói ra lợi ích thôi anh mua sản phẩm này sẽ được lợi ích ABC này nó đã quyết định rất nhanh thằng đi này là một trong những thằng bán hàng rất nhanh và rất dễ chỉ cần cho nó cái lợi ích thôi trong sản phẩm này có bao nhiêu lợi ích này tự nhiên thằng đi nó sẽ ra quyết định đừng bao giờ mà trèo kéo nha chỉ cần các anh chị đưa option cho đi anh nào nếu như giá gói thấp thì tính năng nó chỉ được như vậy nhưng mà đối với giá cao thì tính năng nó sẽ như vậy anh sẽ dọn chọn gói tính năng thấp hay tính năng cao gói thấp tiền hay gói cao tiền thằng đi nó sẽ thích đưa ra lựa chọn vì nó là lãnh đạo mà rồi nó sẽ ra quyết định rất nhanh vì nó tính toán ha thậm chí à, đó là cái hàng bán trần đi là rất là dễ dàng vì nó ra quyết định rất nhanh không mua là nó nói không mua còn nó quan tâm thì nó sẽ mua chỉ cần đưa cho nó tính lợi ích của cái sản phẩm và cho nó sự lựa chọn option 1 2 3 4 là để cho nó ra quyết định nó tự quyết định luôn tự chốt sale luôn còn nhóm tính cách ai thì sao các anh chị là người thích vui đôi khi á họ chỉ cần yêu thích bạn thôi thằng ai mà yêu thích cái người bán hàng là nó sẽ sẵn sàng nó mua mua luôn nó rất dễ mua chỉ cần làm cho nó vui thôi là nó sẽ mua hai anh chị nói mà cho nó thấy đá là là nó sẽ mua tính cách ai là tính cách cũng rất dễ bán hàng bởi vậy tính cách ai thường hay là sao vung tay quá chán không kiểm soát được tiền bạc cứ thấy gì là thích mua cái đó lên shopee lazada tiki này hay kia thấy cái gì hay là quyết định là mua mua vì cảm xúc người ai này là mua vì cảm xúc đôi khi họ yêu thích người bán hàng là họ mua luôn họ tự chốt luôn chứ không cần phải bán bán hàng khó khăn cho họ do đó đi và ai là hai nhóm khách hàng rất dễ bán còn nhóm tính cách S thì sao các anh chị rất là từ từ chậm ra quyết định hiền hòa tử tế thường chúng ta bán cho người tính cách S này cũng khó nha họ sẽ nói ờ để em từ từ em suy nghĩ họ nói từ từ suy nghĩ có nghĩa là họ đang từ chối rồi đó họ sợ người khác bị tổn thương nên họ không dám say no họ luôn họ không dám say no thằng đi này á tôi không mua tôi không thấy gì ok tôi không mua nó sẽ nói thẳng ra luôn nó thẳng tính lắm nhưng thằng ép này thì không bao giờ nói cái điều đó đâu nó ngại từ chối người khác lắm ngại nó say no lắm nó bảo dạ để em về từ từ em hỏi chồng hỏi vợ em để em suy nghĩ thêm em chưa dám ra quyết định đó nên thành ra thằng f này không có khả năng ra quyết định nó rất là chậm nó rất là ngại ra quyết định và hành động nên các anh chị phải kéo những người tính cách đi em thấy cái đầu này rất tốt rất phù hợp anh xuống tiền đi anh mua đi có nghĩa mình phải tạo động lực cho những người tính cách S này hành động mặc dù người S này thấy món quà quà này rất ok rất tốt rồi họ muốn mua lắm rồi nhưng mà họ có vì cái thói quen chậm hành động á nên họ không có gọi là quyết đoán á hay do dự á thì chúng ta phải mua dùm họ luôn anh mua đi em thấy rất tốt rất phù hợp với anh anh mua đi em đảm bảo là có lời và động viên họ khuyến khích họ truyền động lực cho họ mua hàng còn tính cách C thì sao các anh chị tính cách C là nhóm tính cách khó bán hàng nhất trong tất cả mọi người ông ta đặt ra hàng trăm câu hỏi hỏi tới xương tới da tới thịt luôn các anh chị ạ khi mà mua cái gì ông ta rất cẩn trọng đi tìm nhà cung cấp 1, 2, 3, 4 đi tìm rất nhiều nhà cung cấp so sánh giá rất nhiều nơi bắt đầu đặt câu hỏi quá trời đặt câu hỏi hỏi hết người này hỏi đến người kia dù mua có món hàng có chút xíu có mấy chục ngàn cũng đi hỏi hỏi quá trời quá đất luôn bởi vì sao anh ông ta muốn chính xác muốn chi tiết muốn có con số và sợ ngại rủi ro việc của chúng ta mà bán cho si á, chúng ta phải giải thích rõ ràng cho họ rồi sau đưa ra chứng minh cho họ ra đảm bảo cam kết và đưa ra những cái review trước đây có những khách hàng này họ mua rồi họ đã review rất tốt sản phẩm của em rồi và khi bán cho người si này các chị phải cam kết đảm bảo nha em đảm bảo với anh em cam kết với anh thậm chí nếu như có sai lầm gì thì em sẽ bảo hành cho anh sẽ bảo dưỡng cho anh em cam kết với anh sản phẩm này sản phẩm tốt anh in yên tâm đi tin tưởng em đi vì si này là một cái người nhóm tính cách sao à